các anh chị cái nghệ thuật làm sao để giao tiếp mà thu hút người khác cuốn hút người khác bằng cái việc mà chúng ta dùng danh ngôn dùng những lời hay ý đẹp để minh hoàn cho cái ý mà chúng ta nói và chúng ta sẽ trở nên là một người siêu diễn đạt có khả năng diễn đạt một cách trôi chảy thu hút logic cuốn hút người khác và khi mới quay trở lại với tám khía cạnh thôi các anh chị ạ à. thứ nhất là sức khỏe thứ hai là phát triển bản thân thứ ba là mối quan hệ thứ tư là tài chính thứ năm là sự nghiệp thứ sáu là giải trí thứ bảy là chia sẻ và cuối cùng là tâm linh hay còn gọi là tinh thần các anh chị chỉ cần chuẩn bị cho mình những cái hình ảnh minh họa chuẩn bị cho mình những câu nói hay liên quan tới 8 chủ đề này phòng thủ cho mình y như là giáng long thập bát trường vậy chúng ta luyện đủ các cái chiêu thức để khi ai đó tấn công chúng ta đều có thể phản đòn lại chủ đề đầu tiên là sức khỏe sức khỏe thì chúng ta sẽ sử dụng câu nói hay gì đây lời hay ý đẹp gì đây cái danh ngôn gì đây khi mà chúng ta có sức khỏe chúng ta sẽ có ngàn ước mơ nhưng khi không có sức khỏe chúng ta chỉ ước mơ một điều đó chính là sức khỏe các anh chị có thấy điều này đúng không ạ à? sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của mỗi người chúng ta nhưng mà sao các anh chị nếu như chúng ta không giữ gìn nó thì sao nó sẽ bị mất có sức khỏe thì chúng ta sẽ tạo lên được tất cả nhưng nếu không có sức khỏe thì chúng ta chỉ là con số không thôi các anh chị ạ à điều này là đúng hay rất đúng hả các anh chị rồi bạn Như nói là chính xác đúng rồi ạ phải bảo vệ sức khỏe của mình sức khỏe là tài sản quý giá nhất có sức khỏe thì làm được tất cả không có sức khỏe thì chúng ta nằm yên một chỗ mà thôi rồi đến với cái từ khóa chủ đề thứ hai là phát triển bản thân thì chúng ta dùng cái câu từ gì đây ngôn từ gì đây để mình diễn đạt nó đây rồi Trong tam tự kinh có câu Ngọc bất trác, bất hành khí, nhân bất học, bất chi lý Khi chúng ta nói cái câu này ra với mọi người xung quanh Tự nhiên mọi người sẽ hóng tay mình nghe Ủa, cái câu này ý nghĩa là gì, nghe sao nó hay vậy Các anh chị có thấy đặc biệt không ạ? À? Khi mà chúng ta nói phát triển bản thân đi, đi học nhiều đi Học mỗi ngày đi, học mới thành công được khi mình nói như vậy người ta không có động lực để mà sao thay đổi để học tập đâu người ta cũng chả hiểu là phát triển hay học tập nó là gì đâu tại sao phải học nhưng khi mình nói một cái câu văn ngôn hay một cái danh ngôn một lời hay ý đẹp một câu nói hay thì tự nhiên người ta sẽ có động lực để thay đổi và hiểu cái điều mà chúng ta đang muốn nói tại sao phải học tập thì cái câu của tam từ kinh này có câu là ngọc bất giác bất thành khí có nghĩa là ngọc mà không mài dúa thì nó sẽ không sáng và không quý được nhân bất học bất tri lý có nghĩa là con người mà không học thì sẽ không có trí tuệ không có hiểu biết không có lý trí không có hiểu biết do đó chúng ta phải học phải nghiên cứu phải làm sao ra sức học tập mỗi ngày các anh chị có hiểu điều này không ạ à? do đó cái điều mà Kim muốn chia sẻ là phát triển bản thân nó thông qua cái câu này nhân bất học bất chi lý việc chúng ta là hãy cứ học đi muốn cái gì thì học cái đó muốn thành công thì hãy đi tham gia vào khoa học thành công nó có một cái bộ môn khoa học về thành công trong đó sẽ giúp cho chúng ta làm sao để thành công muốn hạnh phúc về gia đình thì học cách nuôi dạy con học về cách dung hòa với vợ chồng muốn có sức khỏe tốt thì hãy đi học những cái chương trình về ăn uống nghỉ ngơi dinh dưỡng tập luyện làm sao để làm sao chúng ta có được sức khỏe tốt cần cái gì thì đi học cái đó rồi chúng ta sẽ đến với gì từ khóa chủ đề hạnh phúc chúng ta sẽ sử dụng cái câu gì đây để minh họa cho cái điều hạnh phúc này hạnh phúc là gì đầu tiên ta đến với thành công nha thành công là có điều mình muốn còn hạnh phúc là muốn những điều mình có chúng ta hãy biết ơn trân trọng những điều mà chúng ta đang có biết ơn những cái mối quan hệ của chúng ta gia đình chúng ta à, rồi người thân của chúng ta bạn bè của chúng ta nhờ có họ mà chúng ta mới được như ngày hôm nay và chúng ta cũng cần phải biết ơn những đối thủ của chúng ta những người đã hãm hại chúng ta hoặc biết ơn những cái khó khăn chắc trở nghịch cảnh đã đến trong cuộc đời chúng ta giúp chúng ta trưởng thành hơn khôn ngoan hơn do đó hãy biết ơn hãy trân trọng hãy sống hạnh phúc đi hạnh phúc là muốn những điều mình đang có đây là một câu danh ngôn hạnh phúc muốn là hạnh phúc là muốn những điều mình đang có thì khi nói ra câu này tự nhiên chúng ta sẽ thuyết phục được người khác ok hơn có phải không các anh chị đó là sức mạnh của ngôn từ đó rồi chúng ta đến với tiền bạc tiền bạc thì chúng ta dùng câu nói gì đây để minh họa cho tiền bạc tiền không mua được tất cả nhưng về cơ bản thì mua được gần hết ok không các anh chị tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì vất vả thế thôi và chúng ta sẽ thấy rằng tiền không mang lại hạnh phúc có đúng không các anh chị tiền không mang lại hạnh phúc cho những người không có chúng có đúng không anh chị tiền không mang lại hạnh phúc cho những người không có chúng còn những người có hạnh phúc họ có quyền được nhiều sự lựa chọn hơn giống như là khi mà chúng ta có tiền chúng ta có thể chăm lo cho con của chúng ta học trường quốc tế ăn những đồ ăn chất lượng có một ngôi nhà đẹp và nếu như có tiền thì vợ chồng chúng ta có thể đi du lịch đi vui chơi chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở nhà hàng ở resort và có tiền chúng ta sẽ mua xe hơi sẽ ở những cái căn nhà cao cấp giúp cho chất lượng cuộc sống của chúng ta được gia tăng lên giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn hạnh phúc hơn yêu đời hơn vui vẻ hơn có phải không anh chị kiên nó kiên tất nhiên kiên nói rằng Kiên cũng biết một điều rằng không phải tiền có thể mua được tất cả và có thể mua luôn cả hạnh phúc đâu Nhưng 90% những ước mơ của chúng ta nó đều có thể mua bằng tiền được Các anh chị có đồng ý với Kiên như vậy không? Xe cộ, nhà cửa này kia, chất lượng cuộc sống 90% chúng ta đều có thể mua được bằng tiền 90% những ước mơ của chúng ta và 90% các cái mâu thuẫn cãi nhau đổ vỡ nó đều đến từ từ tiền cả từ nguyên nhân sâu xa từ tiền các anh chị ạ à. có phải không anh chị cãi nhau vợ chồng mắng chửi nhau 90% nó đều có liên đới tới vấn đề về khó khăn thiếu thốn về tiền bạc rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng câu danh ngôn gì cho sự nghiệp đây bây giờ các anh chị thấy những điều Kim chia sẻ nó có hay không ạ à? hay thì comment xuống bên dưới là hay đi ạ à rất hay thì comment xuống dưới là rất hay khi các anh chị tương tác như vậy thì khả năng học tập của anh chị nó sẽ được gia tăng lên rất nhiều và Kiên cũng sẽ có động lực để chia sẻ một cách năng lượng và nhiệt huyết hơn hay thì comment xuống bên dưới là hay rất hay thì comment xuống dưới là rất hay ạ à. và sự sự nghiệp thì chúng ta sẽ sử dụng gì đây có một câu nói của Warren Buffett khi mà các anh chị thấy một ai đó ngồi trong bóng mát hoặc ăn một cái trái ngọt thì đừng ganh tiền với người ta bởi vì họ đã phải gieo trồng từ rất sớm rồi có đúng không các anh chị qua cái câu nói này chúng ta thấy rằng muốn thành công chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt phải nỗ lực rất nhiều mới phải leo lên được cái nấc thang thành công và thành công nó là một quá trình chứ không phải là một cái đích đến và nếu như các anh chị vẫn còn tin tưởng vào những cái dự án giúp cho chúng ta giàu nhanh các dự án giúp cho chúng ta giàu nhanh hoặc là sao các anh chị hoặc là thành công qua đêm thì đa phần nó đều là cạm bẫy cả các anh chị ạ à. mọi thứ nó đều phải thành công nó đều phải có một quá trình và quá trình đó là quá trình đi học tập phát triển con người chúng ta trước đi phát triển bản thân trước rồi sau đó thành công nó mới tới sau chứ không phải đùng một phát tự nhiên chúng ta giàu có giống như là chúng vé số đâu có phải không các anh chị rồi uh, bạn như nói là hay anh thắng nói hay đức phong nói hay bạn Dung nói rất hay à Chị Minh Hòa nói hay Chị Thúy Hành rất hay Rồi Chính Nguyễn rất hay thầy Kiên ơi Rồi Lê Quốc Tâm rất hay Rồi ok cảm ơn các anh chị Rồi Khi một người Các anh chị thấy đó Khi một người sao các anh chị Khi một người mà được mà gọi là ngồi trong bóng mát đó ăn được trái ngọt là họ đã phải gieo trồng từ rất sớm rồi muốn đạt được như họ thì phải đi gieo trồng từ ngay bây giờ đi có phải không các anh chị rồi chúng ta sẽ đến phần thứ sáu là giải trí bây giờ chúng ta sẽ dùng cái câu nói hay gì đây à, chị chị thu hồng rất hay rồi cảm ơn à, các anh chị giải trí thì dùng câu gì đây thì ở nước ngoài người ta có một cái câu nói rất hay đó chính là work hard play hard có nghĩa là làm hết sức chơi hết mình có nghĩa là chúng ta phải biết cân bằng và chúng ta phải biết sống một cách tròn vẹn đây là một phong cách sống của những người tây đó là làm việc một cách gọi là nhiệt tình nhiệt huyết chăm chỉ siêng năng nhưng khi đi chơi thì cháy hết mình luôn sống trong hiện tại và coi như là sao các anh chị hết mình luôn chơi một cách hết mình nhiệt tình vui vẻ ok không các anh chị thì đây là một câu nói work hard play hard là một cái danh ngôn một cái câu nói hay để giúp chúng ta ngộ ra được một cái triết lý là giải trí đừng quá giải trí quá nhiều sẽ khiến cho chúng ta làm sao mất tập trung và cũng đừng có làm việc quá nhiều khiến cho chúng ta không trải nghiệm được cuộc sống này do đó hãy biết cân bằng rồi chúng ta sẽ tới với cái cái chủ đề thứ bảy là chia sẻ là cho đi là giúp đỡ người khác thì chúng ta có một câu nói rất hay đó là gì các anh chị có đức mặc sức mà ăn có đúng không các anh chị có đức mặc sức mặc ăn thì lúc này chúng ta sẽ tập trung vào việc chia sẻ cho đi làm từ thiện vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta gieo trồng những cái cây phúc đức như vậy thì tự nhiên sao ạ à? cuộc đời này sẽ trả công bồi thầu lại cho chúng ta thông qua cái quy luật gọi là nhân quả khi mà hành thiện tích đức mỗi ngày các anh chị ạ à, đó là cái cách mà giúp chúng ta cải biến được cái số phận của mình một cách tốt nhất cuộc sống của chúng ta đang khó khăn cứ đi cho đi chia sẻ giúp người khác thì cuộc sống chúng ta sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn chúng ta chưa thành công là bởi vì chúng ta chưa làm phúc đức đủ nhiều chưa gieo trồng cái cây phúc đức chưa chia sẻ chưa cho đi chúng ta chỉ mới vì kỷ cho bản thân mình chỉ lo cho gia đình mình chỉ cho lo cho mình thôi không chia sẻ không cho đi không giúp đích thì chúng ta không gieo trồng được nhiều cái cây phúc đức nên làm việc gì của nó cũng khó khăn cả có đúng không các anh chị các, các anh chị sẽ thấy rằng cái lý thuyết mà Kiên đang muốn nói ở đây là gì khi mà chúng ta nói đến chủ đề chia sẻ các anh chị ơi đi chia sẻ đi đi làm à, công ích đi đi à, giúp đỡ mọi người đi đi làm từ thiện đi thì khi nói như vậy người ta không có hiểu tại sao phải đi chia sẻ tại sao phải đi giúp người khác làm gì phải cực kỳ tại sao phải đi chia sẻ và người ta không có động lực để thay đổi và không có động lực để nghe mình chia sẻ nhưng khi mình nói rằng có đức mặc sức mà ăn chia sẻ có nghĩa là làm phúc đức tích góp lại tiết kiệm lại những cái phúc đức đó thì sao các anh chị thì sau này chúng ta sẽ nhận lại những cái điều khác tuyệt vời hơn thì tự nhiên nghe cái điều này họ sẽ có động lực để đi làm công việc công uh, những cái việc bác ái thực hiện các anh chị đã thấy được sức mạnh của danh ngôn của ngôn từ chưa thứ 8 là tinh thần chúng ta sẽ dùng danh ngôn gì đây tinh thần là nói đến cái tâm của chúng ta nó phải bình an nó phải an yên nó phải vui và phải biết kiểm soát được cảm xúc của mình đừng có gọi là lo âu nhiều quá khi mà chúng ta lo âu nhiều quá thì chúng ta đi nên đi thiền định đi tìm về nơi kiên nhiên để cân bằng lại năng lượng và cái tâm của chúng ta rồi sau đó chúng ta quay trở lại với cuộc sống sau và có một cái câu một cái danh ngôn rất hay là tính sinh toàn hãy tính tâm đi thì tự nhiên đầu của chúng ta nó sẽ sáng tạo nó sẽ sinh ra cái toàn và chúng ta sẽ suy nghĩ ra được nhiều điều nó nó hay hơn nó sáng tạo hơn nó tuyệt vời hơn còn nếu khi mà chúng ta đang căng thẳng stress và mệt mỏi ở cái mức trường năng lượng đó chúng ta không thể nào suy nghĩ ra được những điều tuyệt vời đâu Ok các anh chị, vừa rồi là Kiên đã chia sẻ cho các anh chị 8 cái chủ đề của bánh xe cuộc đời kèm theo 8 cái danh ngôn, 8 cái câu nói hay để minh họa cho 8 cái chủ đề đó giúp cho người nghe làm sao họ bị cuốn hút vào cái điều mà anh chị vừa chia sẻ